đến từ thương hiệu Hoco đấy ạ bạn có thể sử dụng thứ nhất là bàn phím này chuột này USB này cũng có thể là sạc trực tiếp cho các thiết bị khác các bạn quay trở lại với video của bên cửa hàng vua phụ kiện Việt trên tay mình đang là một cái cổng chuyển đổi các bạn nhé một cổng chuyển đổi từ chân tay C ra bốn cổng USB đến từ thương hiệu của Hoco ạ 4 in 1 luôn với thiết bị này thì rất phù hợp với các bạn đang sử dụng ví dụ như sử dụng MacBook hoặc các thiết bị máy tính mà chỉ có cái chân C để mình chuyển đổi dữ liệu nhé thì với cái thiết bị này các bạn phải chuyển đổi ra bốn cổng USB để hỗ trợ mình sử dụng cho ví dụ như là USB ạ để lấy dữ liệu này để cắm sạc này đúng không ạ hoặc là các thiết bị ngoại vi như là chuột bàn phím nhá đây mình cùng bóc hộp mình cùng trải nghiệm sản phẩm này ạ Ở đây là sản phẩm chính của chúng ta đến từ thương hiệu Hoco đấy ạ Hoco này cáp thì dài khoảng 25 cm một đầu ra là đầu đầu si các chuẩn si như MacBook các sản phẩm mà thiết kế nhỏ gọn mỏng thì thường sẽ không thiết kế các đầu USB mà chỉ thiết kế đầu tai si để truyền dữ liệu thôi thì đây là một thiết bị giúp các bạn có thể mở rộng cái phạm vi kết nối cổng USB ra bạn có thể sử dụng thứ nhất là bàn phím này chuột này USB này cũng có thể là sạc trực tiếp cho các thiết bị khác nhé với sản phẩm này thì sẽ có hỗ trợ là một cổng USB 3.0 và ba cổng USB 2.0 phù hợp với tất cả các thiết bị có sử dụng cổng USB bây giờ các bạn đều có thể sử dụng trên cái, cái hấp chuyển đổi này được. Đó sản phẩm có tên là HB25 4i1 đến từ thương hiệu của Hoco. Chất liệu thì mình làm rất khá là chắc chắn. Dây khá là to các bạn ạ, truyền dữ liệu thì chắc chắn làm rất là đảm bảo luôn. Đó sản phẩm này đang có sẵn tại cửa hàng vua phụ kiện Việt ở ngã tư Phú Yên. Các bạn quan tâm thì cần comment hoặc để lại số điện thoại thì bên mình sẽ chủ động liên hệ và hỗ trợ ship code toàn quốc nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.